tổng số vườn đây là 2 ha phải không ạ? Vâng, Chào các bạn. Mời các bạn ngày hôm nay chúng ta đến ăn ổi uh, trên cái vườn ổi mà của nhà bà Đồng Thị Huyền và ông à, Nguyễn Kim Duy mà nhiều lần chúng tôi đã đưa tin trên cái vườn ổi dùng phân bón Silic Tân Bắc Bắc Giang. Hiện nay bà đã nhân rộng lên tới diện tích là 2 ha. Và lúc và tí nữa thì mình sẽ xuống vườn ổi để xem là ở đây tỷ lệ ổi dùng phân bón sinh Tân Bắc Bắc Giang sai như nào quả đẹp như nào à, trước mắt thì chúng ta đến với phần là bổ ổi để ăn thử xem à, trái cây như nào ạ à, mời mời bà bà bố đi ạ mời các bạn coi như là đến ăn ổi cùng chị em tôi nhá đây những trái ổi dùng uh, Sinic đây thì to như này các bạn này thì nó như một trái lê như này các bạn này đấy ruột hạt thì nó chỉ có tí xíu thôi hạt chỉ có tí xíu thôi còn đây là cậu vâng bố nốt cái phần còn lại ra tươi em đây để bố nốt cái phần đấy ra để thành cho thành đầu quá đi đấy các bạn này ổi trắng như lê luôn trắng như lê luôn hạt à? hạt vâng đi quay, thì đi hạt luôn quay cái kia vào để vào ống kính đấy đây các bạn này hạt chỉ có tí xíu thôi còn cùi rất là dày như thế này dày này Trắng phau Và ổi này rất là giòn ngọt Ngọt mà giòn lắm Giòn lắm các bạn ạ Đấy Và sau đây thì chúng tôi xin phép để ăn thử Bây giờ bà cứ để, để được vào đây Được, được, chị cứ để Đấy Đấy Vâng, vâng xin phép ờ, các bạn chúng tôi ăn thử để xem là Ổi dùng silic như nào nhé lắm ngọt giòn lắm các bạn ạ hạt ngon đấy nhỉ ừ. Ừ. ngọt giòn mà nó rất nhiều nước chứ nó không bị nó khô. không rắn nó giòn như này là hàng giòn mềm giòn chứ mềm. không phải giòn rắn giòn không mềm. phải giòn cứng như là như là cái giống ổi khác rồi chứ nó lại không giòn nó lại không giòn cứng à. ổi à. này mà ăn nó có vị ổi nó không có mùi ổi có vị ổi đúng rồi ừ, kể cả không ăn cái cái này ăn cái ruột này nó cũng mềm lắm nó không rắn đâu đúng rồi ruột đó rất mềm các bạn ạ dày như này rất là ngon các bạn ạ tuyệt vời hồi này ăn nghiện luôn ừ. ngọt và ngọt đậm và um, ăn xong thì nó lại có cái hậu ở trong nước ngọt trong của họ đúng rồi nó rất là ngon à, vâng thưa bà viện là trước kia mà ổi dùng vân thường thì bà thấy nó thế nào ổi dùng vân thường thì ăn thì nó không được ừ, không được đậm ổi như thế này nó giòn nó không giòn ngọt như thế này vì mình dùng thêm được cái phân xinic này vào thì cái quả ổi này nó chất lượng hơn nhiều nó giòn nó ngọt cái mẫu mã của nó rất là đẹp vâng mẫu mã của nó đây như các bạn thấy này nó sáng choang mà nếu mà ổi dùng bình thường thì nó vẫn có vị chát đúng ngọt nhưng vẫn có vị chát như ổi dùng silic thì ngọt nhưng mà ngọt ngọt đậm ngọt đậm và ngọt đậm mà con có có độ ngọt độ à, ngọt nó cứ ăn ở trong giọng ấy, trong trong trong miệng mình ấy vâng đúng rồi ừ. tức là cái dùng cái phân silic này nó khác hẳn với so với các loại phân khác vâng tất cả mọi người các bạn có dùng thì mới biết được có dùng thì mới biết được còn dạ. không dùng thì lại bảo rằng là ừ, nói không đúng nhưng không thực ra là dùng mới mới biết được vâng thì em năm nay là năm buổi năm nay là 9 năm rồi từ khi chị Tân về về cầu đào giới thiệu về cái phân xin này là em dùng từ năm đấy đến bây giờ vâng. chưa bao giờ bỏ phải cả cái hạt của nó cũng rất mềm nhưng ổi dùng bình thường thì cái hạt nó rất cứng đúng rồi nhưng ổi dùng dân xin cái hạt mềm và ít hạt như thế này mình ăn thì trẻ con các cụ già ăn thì đều ăn được hết vâng. ăn được hết mà anh ra nổi á ăn đi vâng ăn đi, ăn đi. và sau đây thì mời các bạn à, xuống vườn để xem là kỹ thuật trồng ổi uh, dùng các món Silic Tân bát Bắc Giang đã đạt được hiệu quả năng suất chất lượng như thế nào. Mời các bạn chúng ta cùng nhau xuống vườn nhé. Mênh mông bể sở. Em em em ship ra Hà Nội 25 000 một cân mà mà tiền tiền ship mất 130 193 000 Vâng. ai <laughs> ai đọc một cây ổi mà được 10 cân ổi thì chị bảo là mà vẫn còn chưa hết ở trên cây vẫn còn còn khoảng tầm 5 7 cân nữa. đấy ạ. Vâng. Vâng. Đây các bạn này. Um, cái lụ của nó sai chi chít thế này. Và thưa bà Huyền thì cái vườn ổi này thì bà đã trồng được từ, từ bao nhiêu lâu rồi ạ? trồng từ mùng 5 tháng 5 năm ngoái. Mùng 5 tháng 5 năm ngoái, năm nay đến đến nay là chưa được một năm. Chưa được một năm thôi chị ơi. Chưa được một năm. Vâng. Và đây là giống ổi gì ạ? Ổi Thái ạ. Ổi Thái. Đây các bạn vâng. nhé. Đấy. Ổi à, ổi Thái Lan. Đấy. Đầy đủ hoa chi chít này. Đủ hoa sai này. Và có những cây là một ngày thu được hơn chục cân phải không ạ? sai lắm mình không không không biết nó là được bao nhiêu cân nhưng mà nó sai lắm vâng phải vặt đi thôi sai quá phải vặt đi đây ví dụ như cây này đây thì cây này các bạn này trong khi mà lụ nó sai chi chít như này cây này là hôm qua em ngắt 10 cân rồi đấy cây này ngắt 10 cân rồi gì ừ. mà vẫn còn quả sai chi chít này các bạn nhé quả từ gốc này từ gốc này Đấy, những một cái quả thùng bọc. sơn đầy một thùng sơn nếu mà để một thùng sơn là phải 12 cân chứ phải 10 cân đâu chị ạ thế à ừ. 12 cân mà cây vẫn còn sai như này và chúng ta lên trên để xem là cái lụ của nó đấy các bạn này đây cái lụ của nó đây đấy. rồi ngắt vãn rồi đây. đấy sai chi chít này các bạn này lụ hoa này đấy đây đấy và khi trong khi mà lụ hoa sai như này nhưng mà ngọn nó lên vẫn lên tua tủa thì vâng. mình có phải bấm ngọn đi để cho nó vâng ạ thế thì bà quay lại đây để thực hiện cái vừa tầm vừa tầm ngắt quả thôi chứ em không để cao vâng bà quay lại đây bà thực hiện cái kỹ thuật ờ, bấm ngọn tí để cho các bạn học tập cái nếu mà nếu mà mà, mà không không thì vài bữa nữa mình phải bắt ghế để mình ờ, để cái ngọn này cái lụ này nó rất là sai phải bắt ghế mà... để thu quả cho nên chính vì mà để hạn chế bắt ghế thì chúng ta không cho cái ổi nó tán nó không cho là cây nó ngọn nó, vươn cao quá cao. đúng không nếu như cây cao thì cây ổi mà để trèo thì ổi rất là chua ăn không được vâng không ngon đấy đấy, đấy. vậy thì chúng ta phải tạo tán thấp cho nó và đấy. Vâng. tạo tán thấp thì mình sẽ làm như nào ạ đây cái cứ lên đến đâu được bấm đến đấy bấm ngọn đến đấy Nếu đúng mà cảm thấy sau này cao quá phải cắt tiếp đi cắt tiếp đúng không đây cái cây Để nó chỉ thấp như thế này nó chừng chỉ hơn một mét thôi các bạn này ừ. chỉ chừng đây nó chỉ chừng hơn một mét như này thôi đấy và đây cái cây này thì nó cũng chỉ chừng độ khoảng mét rưỡi thôi nhé các bạn nhé Đấy mét rưỡi thôi Mét tư mét rưỡi thôi Thì để chúng ta phải khống chế chiều cao của nó bằng cách là bấm ngọn và bấm chậm chậm lên tí ạ. Những ngọn nào thì bấm, bấm vào ngọn, là... những ngọn nào thì thì thì Đây bỏ nhá, ạ. chị nhá, nếu bấm ngọn vâng. thì bấm như thế này, kể cả cái lụ hoa trên này em có tiếc đâu. Này. Vâng. Bấm như thế này để nó nuôi quả bên dưới Em này. em xin cái đấy. cái mầm đấy. Vâng. Đây các bạn nhé. Cái... Với một cái cây ổi mà chiều cao nó không Nụ cao lắm rất nhiều luôn vâng nên tận nên tận lõn luôn nên lên tận lõn, lõn luôn đấy đấy đấy nếu như không bấm thì sẽ nó sẽ nuôi cứ nuôi cây nuôi cây nó sẽ không phụ nó không nuôi được quả thì quả sẽ không ngọt vâng à, sẽ không ngon cho nên là bắt buộc phải bấm ngọn vâng bấm phải. một ra ba mà vâng, bấm một ngọn thì đây, nó lại này. ra ba ngọn em bấm một này đây. ra ba một từ từ hai, chị 3. nói chậm thôi nhé nào đây ví dụ như là cái ngọn ngọn này cái này em bấm rồi cái cái chỗ này rồi. nhá à. chỗ này này bấm rồi là mình bấm này à. đấy ra ra ba thì ra ba tránh thì đây cái chỗ phần này là mình bấm này mình bấm ở phần này thì nó ra một tránh này trên này nó ra hai tránh tiếp này là ba tránh và tránh nào cũng có lụ và có lụ có nghĩa là có quả các bạn nhé đây đấy đấy và bấm ở đây thì bấm ngọn rất là dài không phải bấm thậm chí là có lụ rồi chị bấm tiếp đi có cái nào đây có lụ rồi thì mình trên này vẫn cứ bấm vẫn cứ bấm khoảng ờ, cây chỗ này nó phải hơn 10 phân ờ, tiếp tục ra những cây khác đi ạ đây những cái cành cao như thế này nên tốt nhất là phải lên bấm đi vâng bấm bấm bấm đi này để cho nó ra nó ra đằng khác vâng nó sẽ ra ba nhánh khác nó sẽ tỏa tán ra tỏa tán tỏa ra cái tán thật là rộng à. để cho mình có thể là ừ, đứng để vừa bọc quả vừa hái quả nó rất là thuận tiện đúng rồi nếu như mà mình để cao như thế này mình vừa bắt ghế hoặc là trèo lên cây thì quả nó sẽ chua vâng đấy nó sẽ không ngọt đấy đây cây này nó chỉ trên cao chừng hơn mét thôi các bạn này hơn một mét và ổi này đến tháng 5 tới này thì mới được uh, mùng 5 tháng 5 này mùng 5 tháng 5 này mới được một năm nhưng đây mình đã thu được bao nhiêu lứa rồi thưa bà em thu mấy lứa rồi vâng. em thu có nghĩa là cái ổi này nó trồng từ lúc trồng mà đến lúc em hái quả đi bán là chỉ có 5 tháng. À, chỉ có 5 tháng thôi. 5 tháng là được hái quả đi bán. Vâng. Bà nhận xét về cái hoa ổi dùng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang thì nó như nào Nó đậu mà nó mẫm. Đây hoa đây. Đây. Mà nó lở nó đậu 100% luôn. À. Nó đậu mà hoa nó đẹp. Bạn thấy hoa nó đẹp không ạ? Đẹp. Đây hoa đẹp lắm này các hoa bạn này. mẫm lắm. Hoa to. nó mẫm nó to. Ừ. Hoa to thì quả nó có to không ạ? To chứ. Vâng. quả vâng. to nó có quả 8 nặng luôn có quả 8 nặng luôn đây các bạn này đấy nhưng mà quả to thì lại phải do mình phụ thuộc của mình à, để nhiều để ít chị ạ vâng nếu mình để nhiều thì quả ừ, sẽ sẽ, bé sẽ bé mà quả vâng. to nhìn mình để ít thì quả nó sẽ to vâng đây vừa lụ vừa hoa vừa quả các bạn nhé quả từ gốc luôn đấy ở những phần này là đây quả này những cái quả hồng hồng bọc đấy rồi là những quả bọc là em là hơn một nghìn cây ổi nhưng em chưa bán được quả là vâng Dạ Chưa hề bán buôn một quả nào Toàn bán lẻ à? Toàn bán lẻ hết Vâng ờ, Cả một cái diện tích của bà đây là bao nhiêu mấy hecta? À, diện tích của em đây là 2 hecta 2 hecta Mình ờ, cái vườn này chủ yếu là mình trồng ổi phải không ạ? Chủ yếu là ổi và táo. Ổi và táo. Còn trên kia thì các cây ăn quả lâu dài thì không không không không không, không tính đến. Vâng. Khi mà mới được 5 tháng thì bà đã thu từ lúc mà được thu quả đến giờ thì được bao nhiêu lứa rồi ạ? Bao nhiêu lần hái rồi bà có nhớ được không ạ? Em không nhớ đâu, nó cứ à. chín đến đâu là em hái đến đấy. À. Nói chung là cũng phải mấy lứa rồi. Đấy, mấy lứa rồi các bạn này. Đây này cây. Cây nó chưa cả được một mét nhưng mà quả này. Ở sai chi chít này. Chín đến đâu này em hái chợ vâng, đây. đấy mà Đây mình rồi. có thể lấy những cái quả nó rất là to. Ví dụ như cái quả này đây này. Cái này quả đây này, chị chị cởi hộ cái cái cái bọc ra cái xem. Đây, đây Cây bé tí nhưng mà sai chi chít đây này Mà hàng ngày là phải lấy Lấy quả nó chín đâu là phải lấy đến đó Cho nên là ừ, Bảo là để ổi sai chịu cành Chịu cây thì là Là là Như thế thì nó sẽ Đây quả đây Đấy Nó rất là mỡ quả Quả này nó vẫn còn xanh Quả xanh chưa chưa Rất mỡ quả Đấy. Rất mỡ và quả nó tần Tần quả rất đẹp Ổi xanh nhá Vâng, đấy. Vâng. Bà có thể cho biết là Ờ, ờ, cái quy trình mình bón ở đây là mỗi một gốc mình bón như thế nào mình bón phân silic ờ, kết hợp với các loại phân bón như nào ạ? À, phân silic thì là em bón mỗi một gốc này là em bón có một lần cho nên là em bón nhiều lắm. Vâng. Em bón là nửa cân silic một khóm. Vâng, nửa cân. Mấy lại à, khoảng độ vài lạng phân tổng hợp nên là một bao phân chuồng. Tổng hợp thì mình bón phân gì cũng được phải không ạ? Phân gì cũng được chị ạ. Vâng. Không kén phân. Với một bao phân chuồng. Vâng, một bao phân chuồng. Vâng, đấy Là bón ngay từ lúc trồng đấy Không, trồng ờ, nó tầm ờ, tầm này mới bón này chị ạ Tầm à. tầm cây kia kìa À, tầm bằng cái cây con đây, con đây các bạn nhé cây đấy, này. đấy cái cây này này đấy cái cây cây tay tay tôi chỉ đây tay cây con con bón còn lúc trồng thì mình mình cũng bón là trồng thì em chỉ cho một ít phân silic thôi vâng chỉ lạng, phân silic thôi lạng gì đấy lạng hoặc là lửa cân cũng được vâng, vâng. đấy rồi sau đó thì mình Ờ, đến lúc mà cây được bằng cái tầm của cái ngọn đây tay tôi chỉ đây thì lúc đấy mới bón là nửa cân silic và um, đây như tầm cây này hai ba lạng à ừ, à đây đây đây đâu đâu mình sang đây mình sang đây nhá bạn đây có trồng cả sen canh với táo các bạn nhé đấy, táo đã ra mầm mập như thế này rồi đây này để mầm đã mập như này rồi đấy, mập mập này đâu tức là tầm nào thì bón ạ tầm như thế này. Vâng, từ lúc trồng cho đến lúc như thế này. Như thế này là vâng, thì là mình bắt đầu mình bón. Đấy, bón theo một cái công thức như vừa rồi thì nó cũng rất ít phân, không tốn kém gì các bạn nhé. Nhưng mà lũ hoa đã chi chít như này rồi. lũ hoa đã chi chít rồi các bạn này. Quả như thế này rồi. Vâng, đây, quả như này. Và nhân đây thì bà đã bọc được đâu, đã có thời gian đi bọc đâu. Vâng, bà có thể Ờ, tỉa quả để hướng dẫn tỉa quả cho các bạn biết thì đây, cây này đang tỉa rồi đây, vâng cây này, cây này chưa tỉa này đây ở đây thì nó có rất nhiều loạt ổi các bạn ạ um, trái thì ờ, đang chuẩn bị thu hoạch là những trái bọc này thế còn những cái trái nhỡ nhỡ này thì là chuẩn bị bọc đây, đấy là em tỉa đi vâng bởi vì nào vặt chậm thôi ạ vặt chậm thôi à. như thế nào kỹ thuật tỉa thì bà nói sơ qua đi như là tỉa thì nó mình cái quả nào đẹp thì mình để à đấy. còn cây nào mà ví dụ như là cái cành này nó khỏe vâng. thì em có thể để ba quả vâng Đấy. thế ví dụ như là cái cành này nó yếu thì em chỉ để một quả thôi à. Đấy. ví dụ đây như cành này như cái cành này đi này em bật chậm chưa? chậm chậm bỏ đi vâng nếu mà mình cẩn thận là phải lấy kéo vâng. Đây, quả này nó xấu em bỏ đi bỏ đi vâng à, quả này từ từ nhá bỏ đi ừ. vâng này, bỏ tức đi. là cứ hai quả thì mình bỏ Đấy. một quả như cây này bốn quả liền như, như cành này bốn quả liền là, cành này cũng khỏe đây thì mình lấy hai quả chỉ lấy hai, quả, vâng thì mình chọn đấy. cái đấy quả đẹp chọn quả nào đẹp thì để vâng, lại vâng còn à, quả xấu quả nào xấu thì mình cất đi mình bỏ đi vâng đấy, đấy. thế này vâng đấy, đấy. thì đấy, mình để đối xứng để ở chỗ này là mình để hai quả các bạn nhé vâng. đấy hai quả, sai như thế hai quả là cả bên đây này đây quả bên này quả này quả tay tôi đây và quả bên này là hai quả đấy nó sai quá các bạn ạ nó sai quá thì lại phải vặt vứt đi đấy mà cây ổi này là nói lại để các bạn biết là chưa được một năm Chưa được đến tháng à, mùng 5 tháng 5 này mới được mà một năm các bạn nhé Đây Trong khi mà sai như thế thì những cái quả của nó đây Báo thể cởi cái này cho các bạn thấy cái mẫu mã quả như thế nào Hôm nay mình tiếc là không mang dao đi để bổ cho các bạn xem Đây cứ kẻ xuống đi ạ để xem cho, cho các bạn thấy rằng trong khi mà trên cây mà sai chát một lượt quả hoa lụ ra rất nhiều thì bên dưới Ờ, quả của nó rất to như này các bạn này mà quả này vẫn còn xanh các bạn nhé dạ, xanh xanh và quả này nếu mà chín thì à, bà dự đoán nó khoảng mấy lạng ạ quả này nếu mà chín nó phải tầm 6 à, lạng 6 lạng đấy đây mẫu mã quả rất là đẹp các bạn này và cái ổi thái này cái ruột như chúng tôi đã đưa tin vào các video trước trên ruộng của nhà chân vườn của nhà bà Đồng Thị Huyền và ông Nguyễn Kim Duy thì các bạn đã biết rằng là ổi dùng phân Sinic có những quả lên tới 8 lạng trên một quả. Và giá bán ổi ở đây hiện nay là bao nhiêu ạ? tại giờ là em bán 20 à, 000 một cân. 20 000 một cân. Đấy. Và không phải bán buôn mà chỉ có ship hàng cho khách. Vâng. Vâng, đây chúng tôi có thể không liêm một lượt. Liêm một lượt cho các bạn. Như thế này mà em có đủ bán đâu, đủ chợ đâu, đủ đi chợ vâng. bán đâu. Vâng. Đấy, hoa thì sai. Chĩu ở đây từ những cây nhỏ cho đến cây to là cứ quả đây, cứ chát một lượt hoa lại đến một lượt quả quả rồi hoa rồi lụ ra rất nhiều các bạn ạ Đấy, phải vặt ngọn như vậy thì nó mới ra nhiều ánh và nhiều ánh mới nhiều quả các bạn nhé. Dạ. Đấy. Chị ơi, quả ổi này. Đấy, nhìn quả ổi sướng chưa? Đấy, quả này. À, vậy bây giờ bà vặt cái quả này đi ạ. Quả đẹp thế nhỉ? Ừ. Ôi, ôi. Đấy, quả ổi đẹp không? Quả này bà dự đoán nó khoảng mấy lạng à? Cối này <laughs> quả cối này chị đoán thêm bao nhiêu này? Quả cối này nếu như là nếu nó cho lên cân là quả là phải 7 lạng rưỡi. 7 lạng rưỡi. Bởi vì em bán hàng lâu năm thì em em Vâng. Bây giờ cởi cái em bóng cởi ra cho nhá này. Vâng. đấy. Đấy cây ổi rất bé như này các bạn nhé, nhưng mà quả đã từ gốc đến ngọn rồi. Đấy, và bí quyết ở đây thì bỏ hẳn ra, bỏ hẳn ra. bỏ hẳn ra đi ạ. Đấy, cầm cái ờ, đây ổi dùng phân bón Silic ờ, Tân Phát Bắc Giang đây các bạn này, xoay tròn đi ạ. Dạ, xoay tròn này, à. xoay tròn. Vâng. Xoay tròn chị ổi sần chưa? Cho cái đít nó lên cái ra để à. cho các bạn thấy cái đít nó nào. Đây. Cái, cái núm cái núm đít đây đây. À. Đây các bạn này. Trông như là trái lê luôn. Đẹp không? Trông như trái lê nhá. Đây các bạn này. Đẹp không? Và giữ thẳng lên này ạ. Quả này phải gần 8 nạng đấy các bạn này. Đấy, ổi dùng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang đây. Và ở đây thì yeah. lượng bón không nhiều. Và rất đẹp như này đấy ừ, hôm nay mình đi thăm vườn nhưng rất tiếc là không mang dao đi đây các bạn này trái to này như trái lê và sần quả sần nhưng mà nó đi trắng chứ sần nó lại không phải là ờ, nó nó nó đen thì lại cũng lại hỏng nó đen nó xám ấy nó xám thì cái mã kém thì không ra gì nhưng mà này sần lại sần trắng cái mã rất đẹp như này đấy và đây một cái cây bé như thế này các bạn nhé bé như này thôi đấy mà ở đây chứ không phải một quả đấy đâu còn chi chít quả đấy các bạn này đây này các bạn này đấy đây sai này cành này cành đấy đây lụ này nụ này nụ hoa này đấy nụ hoa đấy rất là tuyệt vời đâu quả nào à quả này chín chưa thì mình cũng hái luôn đi ạ chín rồi vâng đây chúng ta chuyển sang cây cây nhỏ nhỏ này và à đấy những cái cành nào nó xấu, xấu xí thì là mình đấy những cái quả xấu thì mình phải phải tỉa đi nhá Bạn bố mất rồi <laughs> thôi quả để lỡ tay quả quả ba quả vâng đấy, quả này đẹp nhá vâng vặt nhá vặt nhá ừ. đấy anh nghĩa là phải mang dao mang kéo phải mang dao mang, mang kéo, kéo để cắt vâng nhưng mà vì là à, chúng tôi đi thăm vườn nó à, cũng à, nộp quả ổi cho chị nhìn này vâng đây riêng cái ổi này kể à. cả mã giá vâng. ăn cũng sướng ngon vâng ổi. đúng rồi đấy tuyệt vời chưa bà cầm hai tay quả đi ạ Vâng à, Vâng thưa bà Đồng Thị Huyền thì bà thấy là cái ờ, ưu điểm của phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang cho ổi như nào ạ? Tuyệt vời à. Ăn ngọt, giòn à. Dễ chăm bón Không sợ sốc phân vâng. Kể cả chỉ có sợ tốn tiền thôi vâng. Còn nếu như anh bón bao nhiêu cũng được Đấy. Nếu, như, nếu như một cây như thế này là bình thường là nhà tôi là bón là nửa cân Nửa cân? Nửa cân Vâng Nửa cân là cho đến bây giờ là nửa cân Còn thỉnh thoảng là ví dụ như mỗi một lần hái là tôi phụ thêm tôi hòa ra tôi tưới phụ thêm mỗi một lần hái là phụ thêm tưới thêm để cho nó ngọt nó giòn thêm vâng Đấy. À, tức là ngoài cái túi 300g mà tưới phải không ạ? À, túi 300g cũng được, mà túi 5 cân cũng được túi 5 túi... cân thì mình phải ngâm vâng thì ngâm bởi vì còn theo cái túi như... kia thì túi kia thì ngâm ngâm em để cho thêm lân à cho, cho thêm, thêm lân, lân thì em à, tưới trên là cây nó xanh vâng mà cái mã nó đẹp vâng thì... thì cái quả nó ăn nó ngọt và nó giòn vâng nó giòn nó ngọt lắm nhìn vâng. quả ổi nhìn, nhìn... quả ổi ngon mê ly đúng không ừ. đúng trái lê luôn vâng hạt nó chỉ có tí tí hạt thôi nó không hạt đâu củi dày lắm vâng ăn thậm chí còn ngon hơn quả lê nếu mà quả lê mà nhạt thì ăn không bằng nó đâu đúng rồi vâng và đây thì không chỉ ờ, đây những cái cây nó nhỏ thế này thôi nhưng mà cây nào cũng sai các bạn nhé cây nào cũng sai cả cánh đồng ở đây có thể nói là cả cánh đồng ổi đều sai bát ngát đều sai đều đẹp đấy trái đều đẹp như thế này ừ. vào đây thì mê lắm các bạn ạ mới trồng được chưa được một năm bây giờ mình có thể tiến sang một cây này đây một cái cây bé này thôi đây các bạn này đây quả này cũng to lắm đây các bạn này cũng đẹp lắm đây này đấy sai này sai này đấy. quả này chưa to nhưng mà cây này cũng bé tí mà hoa lụ quả to quả nhỏ rất là sai đấy. nhiều không nhiều lắm luôn nhiều lắm luôn này đầy vâng. đúng rồi đấy đây này các bạn này đấy sai chi chít luôn Trắng sai trắng cả cây nhá một cây bé như thế này thôi các bạn này Đấy Thật tuyệt vời Vâng ờ, bà Huyền bà giới thiệu về mình đi ạ vâng, Đây chúng ta lại chuyển sang cây này Đây trước khi sang cái đó thì ta xem cây này một chút ạ Đây các bạn này Hoa này Hoa trắng cả cây này Lụ này Đấy Này hoa này Hoa ổi dùng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang đẹp thật ý chưa từng thấy đẹp quá cơ các bạn này đấy đây đây mình lại đến một, với một cây này quả gốc với chị này quả gốc. à đây <laughs> đây quả ở gốc đây các bạn này nó nằm rũ rĩ như là con này chồng em toàn bảo là củ ổi <laughs> củ ổi à đây dạ. cũng ngắt quả này luôn đi ạ <laughs> nó ở tận dưới này cho nên vâng. như một củ như cái củ ổi như là củ ổi nhỉ ừ. ngắt luôn đi ạ ừ. chín chưa ạ chín thôi chín rồi thêm... bị con sâu nó ăn à thì con sâu nó ăn à ừ. vì nó nằm sát đất mà vâng nằm sát đất vâng ngắt, ngắt luôn đi ạ ăn này vâng ui ôi quả này còn to hơn cơ ui ôi nhìn thích thế nhỉ ui ôi thế làm Tôi nào đẩy tay em cầm được em cầm em cầm chị ngắt đi hôm nào phải đưa đài truyền hình ờ, tỉnh bắc ninh về mới đi về để đưa gương sáng người tốt việc tốt đây để cái quả kia xuống đi <laughs> đây các bạn này đây đấy đây ổi dùng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang đây ừ. Vâng, ờ, ổi dùng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang thì bà thấy là cái tỷ lệ sâu bệnh thế nào? Sâu bệnh à, đỡ được nhiều lắm Vâng. Cái này tỷ lệ sâu bệnh là đỡ được nhiều lắm, không phải phun đâu, thuốc sâu này không một phun thuốc sâu thuốc xiêm mấy đâu. Vâng. Chỉ có thỉnh thoảng có con à, bọ lép ấy thì mình phải phun thuốc sâu thôi. Vâng. Còn là riêng về cái này là đỡ, đỡ được nhiều lắm, đỡ, đỡ nhiều đỡ mà được nó... xương mai, xương muối. Nó không bị phấn trắng nó phải không ạ? À? phấn trắng. Vâng, đấy. Đỡ nhiều lắm hôm nọ chị à, hôm nọ à, hoa hoa chị hoa gì nhỉ hoa hoa, thoại ấy vâng Bà thím thấy sướng chưa Ê, cháu coi như thế là làm cho thím sướng chưa Vâng. Bỏ sướng rồi, từ năm giờ có bỏ năm nào đâu. Từ năm bây giờ là dùng từ phân giờ, bón Silic năm suốt chưa năm nào em bỏ. Vâng. chưa nào năm nào, nào em bỏ phân Silic kìa Vâng. Mà lúc nào cũng có từ ừ, 5 7 ờ, chục gói, 100 gói trong nhà chả bao giờ không có. Vâng. Đây um, đây các bạn này à, chúng ta lại đến những với cây cây ổi này trong khi mà trên nó sai chát một đợt quả oh, lụ hoa như thế thì bên dưới này quả của nó đây các bạn này này sai này đây này một cái, cái cành này mà nó còn hai quả to tướng này thì cái quả như thế này quả này thì nó cũng phải sáu bảy lạng đây này à, đây các bạn này à. quả đấy đây này. quả đấy chín chưa quả này quả này chưa chín chưa ơi thế là chưa chín à, à? thế này quả này chín thì chắc phải chín lạng ấy quả này chín rồi Quả này chín rồi, thế thì vặt một quả đi. Quả này chưa chín, quả này vâng. chưa chín. Vâng. Xem quả này chín chưa nào. Trời ơi. Thì sai không các bạn này. Đấy, sai um, chỉ có mấy nhánh thôi mà mỗi cái nhánh này nó còn hai quả cơ. Đây em à, bởi vì cái này nó khỏe, em để vâng. hai. Vâng. Cứ cành nào nó khỏe, thậm chí cứ nếu mà cành khỏe em để ba bốn cũng có. Vâng, mà đây Nhưng mà nó, nó còn... phải là khỏe, cành khỏe. Nó còn lại còn ờ, nụ hoa như này này các bạn này Wow, sai chi chít đây quả này vặt đi đã, vặt luôn đi ạ. Vặt đây, vặt quả này luôn. Vâng. Để tí em hôm nay ờ, Ô quả này chín rồi chị ơi, hai quả à? này đều chín cả rồi. À hay quá nhỉ. Đấy, cành khỏe nam mình phải để như thế. Đấy, sai không các bạn? Đấy, bóc luôn đi ạ. Bóc luôn để cho các bạn ờ, xem là ở đây bất kỳ vào quả nào dùng bóc bất kỳ quả nào thì cũng đều đẹp cả các bạn nhé đều đẹp hết dùng con bón Sinic ờ, Tân Pháp Bắc Giang thì bà thấy cái tỷ lệ quả nó thế nào ạ? Nó có đồng đều không ạ? Đều quả đều lắm đấy quả đều mà đẹp luôn đấy. đây các bạn này đấy quả to đều mà nó đều sần và nó mạ nó trắng và cái ổi này ăn nó rất là giòn ngọt rất tuyệt vời các bạn ạ đấy thích không ổi này ăn Mê là nghiện luôn. đấy ăn nghiện luôn ăn nghiện đấy. <laughs> vâng à, bà có ăn thể ổi, ổi này, này lần sau không ăn được ổi khác đâu thế ạ à? vâng <laughs> bà có thể uh, giới thiệu về mình đi ạ uh, cũng như địa à. chỉ à. và số điện thoại ở đây để tôi là chị ngồi sang bên kia đi đây cầm cả quả này sang vâng đây vâng đây những cây nhỏ như thế này mà đã cho trái to như này đấy đây còn quả to đùng nữa vâng. chín rồi chị à, thế thì hái luôn đi ạ vâng hái luôn đi hái luôn xong thì vừa hái vừa giới thiệu đi ạ cứ để đấy để trên cái mô đấy đi ạ vâng đấy đấy đây các bạn nhé lại tiếp tục hái này Đấy. Vâng bà giới thiệu về mình đi ạ. À, tôi tên là Đồng Thị Huyền, chú tại à, thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Vâng. À, nếu các bạn muốn mua ổi thì liên hệ với số điện thoại nào? Đây, à, nếu mà tất cả à, các bạn muốn ô, mua ổi, mua cây giống hoặc mua ổi thì liên hệ với số điện thoại của tôi là 0945 677 505. 677 Còn của ông xã của tôi là ông Nguyễn Kim Duy là 094 677 505 à. À, Các bạn ơi chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của bà Đồng Thị Huyền và ông Nguyễn Kim Duy ở đây Để các bạn tiện liên hệ mua giống cũng như là mua ổi sạch, ổi ngon, à, chất lượng cao Và à, ổi à, dùng phân bón xin đích Tân Phát Bắc Giang mà như chúng tôi đã đưa tin thì à, trái to, quả đồng đều mã mã sần, à, trắng quả đẹp và ruột rất là dày cùi và tí nữa thì chúng tôi sẽ bổ quả ổi cho các bạn để các bạn thấy rằng ổi dùng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang trong bất kỳ thời điểm nào cũng đều cho một năng suất chất lượng cao và trên và phù hợp với trên tất cả các nền đất, mọi chất đất và à, giảm được sâu bệnh cũng như là cho một cái năng suất tuyệt vời. À, và cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại.